cái cái cột mốc nào cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử khi mà quen nhau khoảng được à, con không nhớ chính xác nhưng mà khoảng được hai ba tuần ừ. thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 thì con bên phú nhuận á thì à, có đưa con về nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi cũng mệt ngày em nó không hiểu tại sao rất là mệt và con phải tham nói chuyện nhắn tin xong thì cũng hai giờ mấy chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè mà bà mập đè rất mập đè luôn mà lần đầu tiên con bị đè cho nên là con rất là sợ mình không thở được rồi mình tay chân mình cứng đờ kiểu rất là sợ cô xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc mà cái này là khóc thiệt á khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bè mèo mít ướt tại con phải tiếp bánh bèo ừ. mà không thể nào con ngủ lại được nữa thì dạ, anh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em rồi từ quận 8 cái phi xe máy lúc đó phi xe máy qua tới phú nhuận rước về xong cái dính luôn từ đó là dạ, từ đó là sống thử luôn rồi đấy. ừ. dạ, à, dạ. không cái lúc đó là chưa hả? dạ dạ bệnh về nhà con dạ, dạ. Ờ. ngủ tạm ngủ tạm vài hôm cái về nhà lấy vài ba bộ đồ cái qua ngủ tạm vài hôm cái vậy đó cô cứ một tháng là full cái tủ đồ à. luôn Rồi hai em giới thiệu về mình Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân Con tên là à, Lê Đào Thị Giang Năm nay 28 tuổi Hiện tại thì à, đang à, làm kinh doanh thời trang Dạ cùng con tên là Võ Tiến Hưng Năm nay 31 tuổi Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi ừ. Hai đứa làm sao mà gặp nhau Con với ảnh gặp nhau á, là lúc 7 năm về trước rồi thì gặp nhau quán pub Ồ. Dạ ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa rất là giống bd luôn cô rất là giống đứa, bd luôn hai đứa tại hai vì đứa mang đó. đồ body mang đồ body rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ thôi ôi vậy hả ảnh đô con mà ngồi mà rất là kiểu à, kiểu gồng lên á tí xí cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi hai thằng đàn ông duy nhất thôi mà bạn của duy là ấy đúng không à, không giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân à, đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi vô tình gặp bạn này luôn bạn con thì sát bàn ảnh thì à, hai bạn cứ chơi chơi chơi vậy đến khi mà ờ, khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người bd thì cứ kêu là kêu hai người này qua chơi luôn đi thì cái con xỉn say xỉn Ồ, anh, như qua bên này chơi với em đó kiểu vậy là qua chơi mà trong tâm thế là con ờ, rất là thoải mái thôi qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có facebook của cái anh bạn kia Ừ. nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh ảnh phát hiện ra mình xong ảnh vào ảnh nhắn tin ừ. ảnh say hai là ờ là là người hôm bữa gặp thì con mới biết đó là người hôm bữa chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn ừ. còn con thì sao con ấn tượng gì về cô gái này không tại vì ờ, thấy cũng ờ, tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm cái xong mình cũng kiểu ờ, à, thấy cũng thú vị cái sau cái mà nhảy nhót dữ lắm đúng không dạ yeah, không phải nhảy nhót như cái miệng á cái miệng nói dữ á <laughs> ờ, ờ. sau một bẵng thêm một thời gian thì ờ, có vài người bạn từ ở nước ngoài về cái sau mình rủ đi chơi chung để giới thiệu thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác mà cuối cùng á dớt thì, luôn mình dớt luôn à. <laughs> Ủa, sao vậy tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uh, uổng thấy ổn cái sau nghĩ lại cái sau dớt lại <laughs> ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người úc đó cho con bạn đó là người úc hả dạ bạn đó là người nước ngoài yeah. Dạ. luôn cho con tại bạn đó bạn thân của ảnh ở bên úc á thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà thì đầu tiên á thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba thì mình đứng kế anh tay rồi mình kiểu mình dịnh tay bình thường thôi chứ không có gì hết xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn cái ngồi nói chuyện vô cái tự nhiên dính anh này là cái đầu mũi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng thì anh tay kêu là tại sao mày lại mày lại giới thiệu cho tao rồi bây giờ mày lại làm như vậy với à, tao à, càng, càng, càng nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là ờ mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu tại vì thật ra giữa con với là anh tay nó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay Đúng gì rồi. hết trong những cái giai đoạn mà kiểu vui vui tìm hiểu ban đầu thôi xong mà cũng kiểu khá là gây cứng với lại cái anh tay kia kêu ra ngoài nói chuyện xong rồi chừng sau là sẽ ờ, quyết định là sẽ chọn con con cũng ngã hẳn về bạn này rồi con cũng lúc đầu bị 50 50 mươi năm mươi dù là cũng mới ừ. mới con nữa đó bao lâu thì con mới quyết định là một trăm phần trăm ờ, về bạn này sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh tây á thì kiểu đi ra ngoài ờ, cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia thì con ờ. tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó rồi, dính luôn dính vậy chắc cũng nhanh lắm luôn con dạ cũng mà à, hai tuần Trời ừ. nó chưa tới nửa tháng luôn á chị Không, nhưng mà trong trường hợp là hai tuần là lâu á <laughs> Tại vì trước đó là hai ba ừ. tuần rồi mới chịu đi chơi Có một quá trình rồi đúng không? Ừ, dạ. dạ Rồi, các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có Dạ có Cái cái cục mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, ờ, con không nhớ chính xác nhưng mà khoảng được hai ba tuần Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường thì ảnh, lúc đó là ảnh ở bên quận 8 với con bên Phú Nhuận á thì à, có đưa con về nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi cũng mệt ngày em đó không hiểu tại sao rất là mệt và con phải tham nói chuyện nhắn tin xong thì cũng hai giờ mấy chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè mà bà mập đè rất mập đè luôn mà lần đầu tiên con bị đè cho nên là con rất là sợ mình không thở được rồi mình tay chân mình cứng đờ kiểu rất là sợ cô xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc mà cái này là khóc thiệt á khóc vì sợ thì chứ không phải là bánh bèo mít ướt tại con phải tiếp bánh bèo ừ. mà không thể nào con ngủ lại được nữa thì anh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em rồi từ quận 8 cái phi xe máy lúc đó phi xe máy qua tới phú nhuận rước về xong cái dính luôn từ đó Nè, từ đó là sống thử luôn rồi đó ừ. dạ. dạ không dạ. cái lúc đó là chưa hả? dạ dạ, dạ bệnh về nhà con dạ, dạ. Ờ. ngủ tạm ngủ tạm vài hôm cái về nhà lấy vài ba bộ đồ cái qua ngủ tạm vài hôm cái vậy đó cô cứ một tháng là full cái tủ đồ à ở luôn mà dạ. kể từ đó là con đâu còn bị bóng đèn nữa đúng không dạ đúng rồi đè lần duy nhất thôi và mãi mãi khi mà hai ờ. đứa sống thử với nhau á là lúc yeah. Dạ. đó có nảy sinh mâu thuẫn dạ, nhiều yeah, cũng không con? tại vì chia ờ, tay trên dưới tám uh, cũng rồi. nhiều tại vì uh, uh, từ nhỏ con ở nước ngoài xong rồi uh, cái lối sống cái lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống nhưng mà à, thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài hoài Drama lắm cô bạn bè thân cũng hay nói là gia đình gia đình cục xúc <laughs> dạ. dạ gia đình cục xúc thôi bây giờ mình kể cái cái cái trận mà chia tay mà nảy lửa cái trận mà drama nhất á đó là cái trận nào tại vì toàn là bạn này nói uh, chia tay đi không à chứ không phải là con nhưng mà có dọn đồ đi không dạ không à, bạn này có à. đó có là đó thì trận nào con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi tại vì cái tính anh này á, rất là lạnh lùng cực kỳ lạnh lùng luôn rất là thương con nhưng mà rất là bất cần cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô tính con cũng nóng nữa có lần hôm đó mà tức tới nỗi mà kiểu ảnh không có ở nhà nhưng mà con ở nhà mà con tức đó mà con không biết làm gì không phải đập đầu vô tường vậy đó ừ. đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn xong rồi bạn bè hôm đó thì à, có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì rồi mới lấy chìa khóa của à, khách sạn à, lên mở thì vô thấy con á hả đầu tóc thì tả tơ mà sau rồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dạy dữ vậy trời mà con không biết là chuyện gì nữa xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi gian đi như thế nào đó ảnh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy người ta ừ. xót người ta ôm vô lòng đó ờ. đúng không cô không lạnh lùng luôn chia tay luôn vẫn quyết định chia tay luôn oh. con con không thấy sót luôn hả cũng sợ cũng buồn nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á ờ anh suy nghĩ đơn giản lắm mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn rồi lúc đó làm sao thì lúc đó ảnh ảnh chia tay luôn thì ờ, ảnh vẫn quyết định là chia tay thì con vẫn ok con xách túi ra đi xách túi đồ ra đi luôn thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá rồi lại đi pub chơi với bạn thì xỉn quá mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều mà trong lúc say lúc buồn quá thì cứ uống uống uống uống là say nào không hay mà cứ say lên xong rồi ờ, nít ơi cứ nít ơi tại vì anh này con hay kêu anh là nít, ừ. rồi con khóc lóc rồi con thế này thế kia rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu rồi mới gọi điện thoại cho anh lên cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về cái qua sáng hôm sau bình thường lại bình thường là chiều theo ảnh về đúng không dạ. có nghĩa là khi Lúc mà đó hết sĩ diện rồi hết suy diễn là, là bây giờ còn còn cãi nhau không sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi đính hôn thôi là anh đã thay đổi hoàn toàn ừ. rồi sau khi cưới thì ảnh là cái cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn ảnh thay đổi rất là nhiều vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi dạ 2017 tới giờ rồi tụi con có baby chưa dạ, dạ có, có rồi. À, mấy đứa ừ, dạ, dạ một ạ à. dạ. như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi dạ đúng rồi còn... bây giờ giang trước đi tật xấu của hưng là gì nhường đi nhường đi nãy giờ ừ. bạn này nói ít quá tại vì ờ, trong mắt Ừ, con thì vợ con cũng hoàn hảo khá hoàn ừ, hảo nên ừ, không mát lòng đa, đa, nên tật xấu thì uh, chắc cũng không, dạ những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ Mình được làm những cái điều không có tại vì uh, thật sự uh, những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong uh, công việc hoặc là cuộc sống mà con thì rất là ít nói còn bạn này nói rất nhiều cái xấu đó, rồi đó là đó. tật xấu đó, đó. Dạ. thấy chưa nói nhiều dạ. nói nhiều là tật xấu rồi mà nói cái gì cũng trúng cái tập điểm của mình á nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn à. à. vậy là à, nói, nói nhiều, nhiều nhưng, nói mà đúng. là nói trúng đúng không yeah. Dạ. nhưng mà nói nhiều quá rồi cũng hơi mệt dạ đúng rồi đó. thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn ừ. nghe nè rồi à, tại vì cô ấy là làm bên thời trang nữa dạ. cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp rất là thời trang nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không dạ không về nhà khác hoàn toàn luôn tới mới nước mà cũng nói là trời vợ vứt cái đầm ngủ đi cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm à, không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không dạ, ra dạ. ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi à, còn lộng ở lẫy nhà xa nhưng mà về nhà à, là hết sức là giản dị đúng dạ, không dạ, đúng rồi dạ. ừ. như vậy thực ra là nó không phải là thật xấu đâu nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó dạ. nhưng bây giờ là có thay đổi chưa À, giờ à. qua một thời gian còn đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi Như vậy là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình Rồi bây giờ tới con Những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính Kiểu cũng hay bị cục tính đó con Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm Nhưng mà nó lặn ở đâu bên trong nó không có thể hiện ra bên ngoài cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng con thì cũng kiểu ừ, cục tính thì dễ bị nóng này kia lên chỉ vì cái thái độ không thôi đó thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi chứ cũng không có vấn đề gì nhiều ừ. hết hay im lặng không chịu giải quyết vấn đề ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa nói ra sợ nóng tính nóng hai bên nóng lại cãi nhau nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn và đó là là là cái bị như vậy vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi ờ, cái gì phải chịu mở lòng cởi mở ra hơn có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao quá nhiều khi im lặng là im tới ờ, hai uh, ba tuần gì luôn á con ồ không ai nói tới ai không ai nói tới ai luôn con cũng rất là lì con cũng không phải dạng dừa gì mà lúc đó nó khó chịu trong lòng dạ khó chịu lắm kiểu ảnh không biết nói gì á chứ không phải là kiểu ảnh cố tình làm lầm lì lì đâu nhưng mà tính anh cũng lì thiệt <laughs> còn hưng thì sao hưng mong vợ thay đổi điều gì thì cũng như vậy thôi thì um, vợ bớt cũng bớt nóng tính là hai bên đều cũng nóng tính đó nên chỉ cần uh, vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á à. dạ con thương thì con rất là thương nhưng mà con cũng khá là vô tư để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm lo lắng cho vợ cho con thì ảnh ảnh anh con cảm giác là anh thương con nhiều ừ. hơn là ừ. con bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à chứ cái việc đó là việc dạ. đàn ông ngay phải làm là nên không dạ. ngay cả cái việc này khi hưng nói cái điều này ra là giang cũng phải để ý dạ. dạ. con hiểu không giống như con bị vô tư quá cũng không được tại vì mình là vợ mình là dạ. mẹ dạ. giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó dạ. tại vì khi con đã hiểu được con đã nói được con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì là ảnh là người ít nói yeah. Dạ. tức là anh rất thương anh rất ấy nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào bộc lộ như thế nào thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con đó. tại ừ. vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm dạ. cả đời người dạ. dạ. cảm ơn uh, Giang với Hưng dạ. Ờ, đến với chương trình vợ chồng son Em tên là Lê Hải Đăng, năm nay 35 tuổi ừ.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 Ừ. Đó. thì nói chung là em dạ. cố gắng em cũng như vậy để mà em thời gian <laughs> ừ. em em chia sẻ với vợ em cảm ơn chị hai em ha dạ. dạ. anh chúc cho uh, mẹ tròn con vuông dạ, dạ. cảm ơn rồi cảm ơn hai đứa dạ vâng em cảm ơn anh chị Em ờ, Trần Ngọc Quốc Bình xin chào chị Hồng Vân, anh Phúc Thuận với tất cả khán giả Bao nhiêu tuổi? Em uh, 31 ờ, tuổi vậy? 31 ừ. Em đang Công việc em làm gì? em đang uh, kinh doanh buôn bán bánh ở nhà với vợ bán bánh hả dạ rồi mời em dạ em tên là thanh tâm năm nay em 27 tuổi em bán bánh online nhưng mà trước khi mà em lấy ảnh thì em công việc em là gì dạ em là nhân viên bán hàng ở ờ, vincom còn bây giờ về nhà như phụ ảnh bán bánh dạ không em với ảnh là hồi đó em đi xe bus đi làm thì ờ, gặp ảnh ảnh bán vé xe bus à, chuyện dạ. tình yêu của các bạn chắc chắn là sẽ bắt đầu từ chuyến xe bus dạ đúng không như thế nào kể chi tiết cho nghe chín năm về trước là em gặp uh, bà xã em đi xe ừ. buýt thì cái đập vô mắt em đầu tiên á là rất là dễ thương cực ừ. kỳ dễ thương hồn nhiên lắm anh cái em lấy hết can đảm mời uh, bà xã em lên ghế đầu ngồi ừ. ghế đặc biệt ngồi thì uh, mình cũng như kia ra lăng rồi nói chuyện rồi này nọ rồi với cổ thì uh, <laughs> em có thể kể bồ dạ. cho dạ chắc tại anh rung anh rung quá đúng không cho dạ, nhầm nào dạ tại vì hai vợ chồng em á đi rồi à, gặp ừ, nhiều lần trong vòng 2 tháng đó rồi à. em đi làm tối về cái ảnh cũng à, mua sữa mua nước bánh trái cho em ăn ảnh nói là em ốm quá đi xong cái uh, cũng thấy ảnh cũng ga lăng rồi mình con gái mình cũng thích rồi sau thời gian đó em cũng biết ảnh là có bạn gái xong cái ờ, em mới thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi thời gian đó là mẹ nói thôi nhà mình có xe máy rồi mẹ tập cho con đi rồi em đi xe máy luôn rồi mất liên mất lạc số liên lạc luôn. mất liên lạc luôn mất dạ. mất bao nhiêu lâu thì thì thì mới ba nói lại được ba, năm ba năm ba năm dạ. có nghĩa là gặp nhau cách đây 9 năm 9. rồi mấy tháng trời là hai tháng hả hay đi xe buýt uh, chung với nhau dạ đi xe buýt trong vòng 2 tháng mà dạ. mất liên lạc nhau 3 năm dạ cơ duyên nào mà tụi em gặp lại dạ. tái ngộ đó dạ 3 năm sau á là chồng em á là ảnh không còn làm bên xe buýt nữa là ảnh mới chuyển sang làm à, mấy cái quảng cáo bên passion à. Ờ. rồi ảnh mới gặp em à. gặp lại cái em ủa sao anh này quen quá ừ. à. cái mới quay đầu lại mới ủa anh bình phải không cái nó ờ anh bình cái xong hai đứa bắt chuyện nói rồi xong cái xin số điện thoại <laughs> rồi hai đứa đi chơi lại mới gặp nhau lại à, nhưng mà cái khoảng thời gian mà ba năm trước á, là em có bạn gái rồi cho nên là em không có muốn chủ động coi như là tìm cô này nữa hay sao cái lúc mà em gặp lại ờ, bà xã em á ừ. là lúc đó em vẫn còn quen người kia thì đó dạ đó. Ừ. xong rồi à, nhưng mà cũng giống như là mình gặp lại là tự nhiên tiếng á tình hay sao đó thôi thôi thôi tại vì đẹp ờ. hơn lúc ba năm trước đó <laughs> chắc có thể là vậy cái xong rồi em bồ của em lúc đó thì ờ, có đi về ờ, hà nội một tuần thì trong một tuần đó thì cũng coi như là bạn bè cũng đi ừ. chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi nói chuyện như bạn bè thôi ừ. nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em mới nhận ra là em yêu bà xã ừ. em làm theo con tim mình chị hiểu rồi nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà yêu xã em hơn 7 ngày 7 ngày hả 7 ngày đợi mong thôi hả à. Đó, em biết không dạ em có nói thôi bây giờ anh có bạn gái rồi thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi ừ. cái xong ảnh mới nói á bây giờ ảnh với bạn gái đó không còn quen nữa mà em cũng nghĩ là ờ nếu mà ảnh không còn quen nữa thì thôi mình mình mình cũng mở lòng tại vì á em nghĩ cái đó là cái duyên á tại vì mất hết liên lạc trong vòng 3 năm trời mà đông người như vậy mà vẫn có thể gặp lại được ừ, chồng mình thôi bây giờ coi như ba năm trước bỏ đi bắt đầu dạ. tính từ thời điểm 3 năm sau gặp lại dạ. gặp lại cho tới bây giờ là 6 năm dạ. đúng không nè đó dạ. yêu tình yêu suôn sẻ không hay là gặp gần sóng gió dạ có là cái vấn đề gần cưới á là anh á, thì muốn đám cưới là gộp chung tại vì anh thì không có bạn bè nhiều rồi nên á hả ảnh muốn gộp chung với nhau rồi cái uh, em á thì ba mẹ bên em thì muốn đã riêng ừ. mà một người thì ở quận 6 một người ở quận gò vấp nên rất là xa nếu mà khách á, đi như vậy người ta không có đi được ừ. rồi nên hai bên cự với nhau thôi là em giữa em với chồng em thôi gây quá trời luôn rồi xong cái em nói thôi nếu mà dạy ông được thì thôi khỏi cưới cái à, anh cũng không có chịu nhắn tin cho em luôn cũng im luôn một thời gian á cái cũng hẹn nhau ra ngoài gặp nói chuyện đi rồi gặp nói chuyện rồi nói vì cái chuyện mà hai bên gia đình vậy mà mình mình không có đến được với ừ. nhau vậy đâu có được anh bình anh mới nói thôi giờ nếu mà theo vậy em muốn theo ý em thì làm theo ý em đi ừ. là rốt cuộc cũng anh cũng đồng ý là đãi riêng Ừ. Ừ. thì thôi là cũng vui vẻ rồi dạ. hết hồn à. bây giờ sức bước nói chung là, là không không được nữa như <laughs> em em kể mà đôi mắt lóng lánh là cái, cái ừ. cái giọng nói đó tôi, tôi sợ nó có một cái gì đó ờ. nó, nó, nó, nó khúc mắt nó ừ. xảy ra nữa nhưng mà cuối cùng thôi thôi vui quá rồi vui quá đó rồi, bây giờ kể cái bây giờ mình lấy nhau được bao lâu em ba năm ba năm dạ. thì có tật xấu tật xấu tật xấu bình kể đi cho bình kể đi nãy giờ bình cứ thổn thức muốn nói một điều gì đó tật xấu của bà xã em á là quá yêu nghề có nhiều khi mà em tưởng là bây giờ là cái ổ bánh là bà là ông xã là có <laughs> nhiều, nhiều lúc mà không có đơn đặt hàng gì á bà cũng lòi bánh ra ừ. làm làm những cái bánh mới mới làm riết rồi dạ. wow. em yêu nghề quá em tự học em tự sáng tác luôn đúng không dạ giống em cũng lên mạng em coi thêm rồi em nói là mình bán online thì mình phải tìm cái mới chứ mình đúng. tối ngày mình bán một món vậy hoài người ta cũng ngán ừ rồi cái nhiều khi không có đơn đặt em cũng làm cái anh nói chứ không biết bà ghiền tôi hay ghiền bánh cũng như thời gian mà rảnh á thì mình nghỉ ngơi đi có khi nào mà hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi vã nhau không dạ có cũng có <laughs> thường bên nào mà bắt đầu cuộc khẩu chiến dạ à. em bực đúng không dạ thường là em sẽ người, người đi rước con về rồi xong rồi mình lo con này nọ xong hai người chồng cũng xích mích nhau giống như là ừ. con rồi bỏ không có ai ừ. coi hết ừ. có nghĩa là bây giờ ghiền bánh hơn ghiền chồng mà còn tật xấu gì nữa không có cái uh, <laughs> chơi hơi lố không chịu có nghĩa lắm. là em thì là sợ đường mà bả bả chơi á bỏ quăng đường vô người em đường gì đường cát đúng đường đúng rồi đường cát quăng là mánh đó cơ quăng vậy ờ bả thử thử coi em có sợ đường không mà từ nhỏ đến lớn rất là sợ đường đó bả chơi một cái luôn coi như lúc đó là cơm em bị nhập hết rồi nó dạ bị rứt phải không à, em chỉ cần lấy chịu. lấy đường cát chét vô người ảnh là trời ảnh ổng nóng nóng tính mà đến nỗi mà giống như hai con người á em có bất ngờ về cái điều đó không dạ em hết hồn rất à. là bất ngờ luôn tại vì á ảnh hồi đó anh cũng nói là tôi sợ đường nhưng mà em không nghĩ là sợ đường sợ là đến cái mức như vậy rồi dạ. bị quăng chuột quăng dán vô người á phải không Thấy chưa? Đời cuộc đời nó khổ vậy đó Ghét cô nào trời cho cô đó ghét đường Bởi vì lấy bà vợ làm bánh hay quá ha à. mà mà tức là em à, bây giờ em em em em có biết lý do vì sao mà em sợ đường vậy không giống như là mình sợ nó rít rít à. rít rít là mình sợ sợ cái đó cơ thể em giống như bị dị ứng với đường hay sao là nổi nổi đỏ hết Sợ, người luôn sợ. ô ngộ quá <laughs> rồi trong khi mà chị không có ngọt là chị chịu không nổi <laughs> đúng rồi tôi cũng vậy đó à. Trời, trời đất tôi một ngày mà không có đường vô người là chịu không nổi Thiệt không á Trời ơi Rồi rồi chị hỏi nhỏ xíu Vợ em á mà làm bánh xong á rồi không chịu tắm rồi đi ngủ luôn rồi đêm mà nó khiều móc em mà em dám không dạ không không không luôn vậy luôn hả tức là sợ tới mức như vậy luôn hả trong lúc tình cảm cao trào lên mà người dính được thì sao vậy là giờ em phải vô đi tắm đang quen á là thời điểm đó em còn đang học làm bánh ừ. mà hả ảnh lúc đó là hẹn đi ờ, uống nước uống cà phê cái ảnh cũng hung mình hung tóc hung mặt cái anh nói trời cái người bà thơm mùi bơ mùi bơ mùi bột quá mà giờ sao ảnh cưới em đã đợi nó em mùi đường không anh sợ thì à, em em có hay bị tụt mút về cái vấn đề đó không dạ cũng có <laughs> mà ít lắm mà thường ảnh không à em không có thèm không có thèm <laughs> rồi còn cái tật xấu gì nữa không chắc hết rồi chắc chưa chắc để tôi khui bên này nè đó <laughs> dạ còn anh ấy như thế nào anh ấy thì ờ, nói chung là tốt lắm nhưng mà chỉ có cái là mê game ừ mê cực kỳ game đánh trận nữa hả dạ, dạ ảnh có thể chơi ba bốn máy luôn á trời ơi có có khi nào mà lo mê game quá mà quên đi cái bill của khách rồi hai vợ chồng cãi vã nhau ừ, dạ có ừ, ừ. nhiều khi hả một mình em lo không có kệ sể mà cái gì em cũng khoái ôm vô người hết á ừ. còn ảnh nó giống như giờ em kêu anh ơi anh làm đó đó đi cái là ảnh làm đó đó đó có chừng xong thôi ảnh nói ờ à, em em còn thiếu cái gì nữa không em còn cần anh giúp gì không là ảnh không có cái nhu cầu đó ừ. là ảnh chỉ có là xong việc của ảnh là ảnh bấm game. chơi game ừ. Ha. dạ ừ. ảnh chỉ có cái tật xấu rồi giờ hỏi ngược mình xíu nữa nè mỗi lần cãi vã nhau ai là người kèo trên chắc vợ em là người kèo trên có cái nào cô nóng tính của ấy quăng đồ ra khỏi nhà có có có hồi đó thì à, ở bên nhà em á, thì có đòi đi về nhà vợ ừ là còn bây giờ em qua nhà vợ là coi như là cổ hết hết vụ đó rồi là coi như đâu có đòi về nhà vợ dạ, được nhưng có nào đuổi em ra khỏi nào? có khi nào đuổi em khỏi nhà không đuổi em về nhà chồng không <laughs> có cái gì có kìa đâu kể chi tiết coi cũng mới đây gây lộn cái vụ ờ, chơi game hả cũng mình kinh doanh dạo này giống như là nó hơi chậm bill cái em nói là bây giờ suy nghĩ cho cái gì cho bán được đi chứ mà hả cứ vậy hoài à ảnh cứ từ từ cái trong thời gian là không có bill là ảnh lại chơi game rồi cái uh, mỗi lần thấy chồng chơi game là bực à. mặc dù là không có việc khách cũng không có đặt ừ. bánh đâu có cái gì để mà hấp tấp đâu mà mỗi lần thấy ảnh cầm game lên là khó chịu dạ khó Tại chịu không thích ông thích anh ấy chơi game dạ rồi rồi ông bán chừng lại đó dạ. thì vợ chồng chắc có lẽ là cãi vãi dạ, có, đỉnh điểm đúng không đỉnh điểm là em với chồng em gây lộn nhiều khi em nói nặng quá bản thân ảnh nói á ảnh về đây là vì em ảnh đâu phải không có nhà cửa đâu mà nói chuyện kiểu giống như coi thường anh rồi cái thế là đùng đùng đùng bỏ đi xong cái sau này mà quề rồi em nói trời tôi đàn bạn gái hả gây lộn á bỏ về nhà vợ còn ông trời ông trai bỏ đi ông bỏ về nhà chồng bỏ về nhà chồng anh vậy rồi, đó rồi có cái chuyện đó nhiều lần không bệnh <coughs> thì có cái vụ đó là um, em với vợ em giống như là hơi làm lố quá là cũng chạy về giờ giờ tôi chở bà về tôi lấy giấy kết hôn bà này cũng theo về luôn về tới nhà cái cũng lên leo lên lấy giấy kết hôn rồi, rồi về ừ. lại ừ. nhưng mà trong cái đoạn đường mà mình về á hai người thủ thủy thủ thủy rồi về tới nhà quẹo lại <laughs> nó vô rượu đi cho cái quẹo lại dạ cũng quề về nhà chồng ờ. ờ, em mong muốn ờ, bà xã mình thay đổi điều gì dành thời gian cho con với chồng với uh, bớt lãng mạn <laughs> bớt lãng mạn hả có nghĩa em cũng hơi là cứng trong cái diện mà lãng mạn thì em cũng không có mấy à. cái bả coi được cái clip tình cảm mà người phụ nữ kêu người ông chàng cái tay á để họ cúi xuống thì em cũng đâu biết đâu kêu nắm tay cái bà vừa cúi xuống thì em quả phản xạ của, của giống như cầu thủ đá banh đó người ta chụp lại thì em cũng chụp lại luôn thế là khóc suốt mướt luôn nó em hết yêu em rồi lúc đó em cũng không hiểu gì nữa thế là à, chụp ngay cái điện thoại coi lại cái clip đó mình mới à. hiểu ra là cái clip đó là clip cầu hôn ừ. cái, cái clip đó là sao đó em làm lại gì coi thử thôi chứ chị cũng chưa coi thì có cái clip nó kỳ vậy em coi chưa em coi chưa chưa chưa luôn mà... Đấy, bây giờ mình làm ở nhà đâu hay làm ở đây nè mới là hay nè làm lại cái cái cái cái lãng sẹt hay là cái thiệt <laughs> cái thiệt cái lãng sẹt cái đó cái lãng sẹt cái, cái lãng sẹt nó kỳ lắm chị ơi đó đâu đứng lên làm thử đi nó không sao đâu về tôi làm với vợ tôi coi <laughs> rồi ông chui vô đi ủa <laughs> vợ chui vô à, Rồi. bây giờ chúng ta làm lại cái lãng sẹt còn cái lãng sẹt thì sao Cái lãng sẹt bữa lãng xẹt sao vui vô anh hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi khúm là cái đầu vô ở đây nè hiểu rồi cái đầu hết hồn á bạn luôn hết hồn á dạ hết hồn quá dễ thương ờ. mà từ bữa giờ tới giờ là có làm cái hành động này không dạ không không hề hôm nay mới làm đúng không hôm nay mới làm đúng không đó nay dạ. làm và hy vọng là về nhà tối nay làm nữa mỗi ngày làm cái đó vậy rồi dạ. còn à, em mong muốn xã mình thay đổi điều gì dạ thì ảnh trong cái thời gian mà làm việc á là em mong ảnh là giảm game lại giảm game đúng không dạ giảm game là vậy thôi ừ. bây giờ chị nói nè vợ chồng tụi em á nó có một cái vấn đề như thế này hiện giờ chồng em đang ở nhà em dạ đúng không dạ. thì à, em có hình dung đi nếu ngược lại em ở nhà chồng thì chắc chắn em cũng có những cái suy nghĩ những cái mà lâu lâu mình sẽ cảm thấy mình bị đơn độc và mình rất muốn cái sự đồng cảm lan tỏa của của vợ mình với yeah. Dạ. mình hoặc ngược lại yeah. Dạ. đúng không thì hiện giờ chồng em đang ở nhà em yeah. Dạ. cho nên cái việc mà chồng em sẽ rất dễ bị gọi là tổn thương rồi rồi mặc cảm rồi tự ái rồi buồn rồi chạnh lòng nếu như cái người mà không quan tâm đến ảnh là em yeah. em hình dung không làm sao mình bắt ba mẹ vợ mình quan tâm tới mình được đúng không con ừ. thì còn nhỏ con mấy tuổi 2 tuổi đó con mới có ừ. 2 tuổi thôi dạ. thì bây giờ cái người duy nhất mà để cân bằng cái trạng thái của ảnh là em thôi đúng không thì anh lại thốt ra cái câu là em mê bánh còn hơn mê ảnh nữa ừ. đúng không dạ. còn em á thì tại vì sao em đang sống ở nhà em chứ em không có được cái cảm xúc đó dạ. tức là vì em đầy đủ quá tại vì từ trước giờ mình sống cái nơi mình lớn lên là như vậy rồi dạ. mà mình không thấy có cái sự thay đổi nhưng mà em phải cảm nhận được cái sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em yeah. Dạ. hiểu là em phải quan tâm đến chồng em nhiều hơn em luôn luôn là một cái nơi mà để cho chồng em cảm thấy là ờ đây là nhà của mình đây là cái cái tổ ấm của mình thực sự đúng không nè chứ còn em cứ ôm cái bánh rồi em ôm cái hũ đường nó là chồng em đã sợ đường muốn chết dạ. rồi ôm đem hũ đường ôm rửa bánh rồi chồng biết làm gì giờ Đó. Dạ. chơi game thôi dạ. chơi game để mà mình quên đi cái là hiện giờ mình đang đơn độc nó nó nó, nó rõ ràng là như vậy mà đã dạy vợ lại chị cảm chị cảm nhận là như vậy nè chính vì em không hiểu được điều đó nên nên nhiều khi cái cách nói chuyện với chồng nó rất là vô tư rất là vô tư thì thành ra là chồng em sẽ cảm thấy chồng em bị tổn thương thì chồng em lại có một cái phản ứng ngược lại thì em lại dễ bị tổn thương hay khóc nhè đúng không dạ. nhưng cái điều mà chị nói ở đây cái người đầu dây mối nhợ phải là em bởi vì sao vì anh đang ở nhà em còn dạ. nếu ngược lại em ở nhà ảnh thì cái trách nhiệm đó là ảnh phải làm ừ. dạ. nhưng bây giờ trong quan hệ vợ chồng của tụi em bây giờ là em phải là người đầu dây mối nhợ chuyện đó dạ. xóa tan đi tất cả những cái đơn độc đừng bao giờ để chồng mình cảm thấy là cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình nha ừ. thì là em luôn luôn phải quan tâm để ý đến ảnh nha uh, ôm ảnh nhiều hơn đi đừng có ôm cái bánh nữa <laughs> đúng không rồi hai chồng ôm đứa con đi coi như ba yeah. Dạ. ba, ba ngọn nến lung linh nè đó, đó dành thời gian ôm nhau nhiều chút nha yeah. Dạ. yeah. Dạ. rồi xin cảm ơn các em đúng không yeah. em yeah. đúng yeah. Rồi. cảm ơn rồi chúng ta sẽ gặp lại